Chào mừng các bạn đến với kênh xem tử vi, phong thủy thứ bảy ngày 26 tháng 6 năm 2021, tức ngày 17 tháng 5 năm 2021 âm lịch, ngày Ất Tỵ, tháng Giáp Ngọ, năm Tân Sửu. Con giáp xung ngày Ất Tỵ hôm nay là Quý Hợi, Tân Hợi, Tân Tỵ. Con giáp xung tháng Giáp Ngọ là Mậu Tý, Nhâm Tý, Canh Dần. 1. Tử vi tuổi Tý, Người tuổi Tý trong ngày thứ bảy này gặp khá nhiều thuận lợi suôn sẻ nhờ có thiên ấn trợ mệnh, bản mệnh có cơ hội thể hiện năng lực của bản thân, sự năng nổ nhanh nhẹn của bạn đã ghi điểm trong mắt cấp trên và đồng nghiệp. Tuy nhiên con giáp này chẳng thích ồn nào mà chỉ muốn tận hưởng theo cách riêng của mình. Đôi khi chính bạn lại là người tạo ra một rào ngăn vô hình với những người xung quanh. Bạn đang sống và làm việc cùng tập thể nên hãy cố gắng mở lòng hơn nữa nhé. Ngũ hành thủy hòa xung khắc, mối quan hệ giữa bạn và các thành viên trong gia đình không mấy hòa thuận. Bất đồng quan điểm và tranh cãi xảy ra liên miên khó bề hòa giải. Hãy bình tĩnh ngồi lại và chia sẻ thẳng thắn những suy nghĩ để có thể thông cảm và thấu hiểu cho nhau nhiều hơn. Giờ tốt trong ngày, 7 giờ đến 9 giờ. Quý nhân phù trợ, Sửu, Thân. 2. Tử vi tuổi Sửu. Tử vi hôm nay nhận thấy con giáp tuổi Sửu sẽ khó thoát ra khỏi những rắc rối trong ngày Sửu Tuất tương hình. Có vẻ như sự tự tin thái quá của bạn đã phản ngược tác dụng rồi. Hãy học cách lắng nghe và tiếp thu ý kiến của người khác, đừng chỉ khăng khăng mình là đúng nhé thiên tài xuất hiện, bản mệnh không phải lo lắng gì nhiều về vấn đề tiền bạc trong ngày này. Bạn có thể nhận được một khoản tiền lương từ nghề tay trái hoặc may mắn trúng thưởng. Hãy biết trân trọng khoản tiền mà bạn có trong tay, đừng tùy tiện tiêu pha không kiểm soát. Hỏa sinh thổ, vận trình tình duyên của bạn trong ngày 26 tháng 6 năm 2021 này có những khởi sắc bất ngờ. Bạn có cơ hội gặp gỡ được nhân duyên của mình, đây có thể chính là người trong mộng bấy lâu của bạn. Còn trên chứ gì nữa, hãy đón nhận những tình cảm tuyệt vời mà người ấy gửi trao đi thôi. Giờ tốt trong ngày, 21 giờ đến 23 giờ. Quý nhân phù trợ, tị, dậu. 3. Tử vi tuổi dần Cục diện dần tị tương hại cảnh báo kẻ tiểu nhân trong bóng tối đang bày mưu tính kế nhằm hãm hại bạn. Người tuổi dần lúc này cần phải hết sức bình tĩnh và cẩn trọng, tránh xảy ra những sơ suất đáng tiếc. Kiếp tài giáng mệnh, bản mệnh có thể vì hành động liều lĩnh mà mất đi một khoản tiền lớn, để tránh những rủi ro này, tốt nhất là bạn không nên đưa ra bất cứ quyết định quan trọng nào liên quan đến tiền bạc trong khoảng thời gian này. Ngày hỏa mộc tương sinh, may mắn là chuyện tình cảm của con giáp này khá tốt đẹp. Bạn có được một người đồng hành luôn ở bên động viên tinh thần cũng như chia sẻ những khó khăn vất vả. Hãy trân trọng và dành tình yêu cho người ấy nhiều hơn nữa nhé. Giờ tốt trong ngày, 19 giờ đến 21 giờ. Quý nhân phù trợ, ngọ, tuất. 4. Tử vi tuổi mão, Hôm nay tỷ kiến chiếu mệnh, con giáp tuổi mão dễ vướng phải những rắc rối trong các mối quan hệ xã giao. Tốt nhất bạn nên tránh xa những cuộc chuyện trò bàn luận nơi công sở, bạn sẽ không thể biết được mình sẽ rơi vào tình huống chia bè kết phái thế nào đâu. Về chuyện tình cảm, may mắn là sau chuỗi ngày căng thẳng vì tranh cãi liên miên, cuối cùng mối quan hệ giữa bạn và người ấy đã có thể được cải thiện hơn trong ngày mục sinh hỏa như hôm nay. Cả hai đã biết chia sẻ và lắng nghe nhiều hơn,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 Tuy nhiên, bản mệnh đừng quá thật thà mà cho người khác biết được số tiền trong ví của bạn. Nếu gặp phải kẻ xấu bụng, chúng sẽ chẳng để yên cho món mồi béo bở này đâu. Ngũ hành hỏa thổ tương sinh báo hiệu vận trình tình duyên của con giáp này trong ngày hôm nay có nhiều tiến triển. Bạn và người ấy có thể bàn tính đến chuyện về chung một nhà rồi đó. Hãy lên kế hoạch thật cụ thể cho tương lai của đôi bạn đi nhé. Giờ tốt trong ngày, 13 giờ đến 15 giờ. Quý nhân phù trợ, tí, thân. 6. Tử vi tuổi Tỵ Hôm nay thương quan chiếu mệnh cảnh báo người tuổi Tỵ sẽ phải đối diện không ít khó khăn trở ngại trong ngày hôm nay. Chỉ một lần không cẩn thận để xảy ra sơ suất mà bản mệnh có thể phải gánh chịu những thiệt hại nặng nề, không chỉ phải đền bù thất thoát mà còn dễ bị mất chức mất việc nữa. Những người đang tham gia các kỳ thi cử hay ứng tuyển cũng cần phải chuẩn bị tinh thần và kiến thức sẵn sàng, đừng chủ quan mà khiến bản thân phải hối tiếc về sau. Giờ tốt trong ngày, 11 giờ đến 13 giờ quý nhân phù trợ, Sửu, Dậu. 7. Tử vi tuổi Ngọ. Xem tử vi phương Đông, được cục diện tị ngọ tương hội trợ mệnh, người tuổi ngọ trong ngày thứ bảy này chẳng còn lo lắng muộn phiền về chuyện công việc nữa. Mọi thứ diễn ra thuận lợi và suôn sẻ không ngờ. Cùng với sự xuất hiện của thực thần, hôm nay quả là một ngày may mắn đối với con giáp này. Bạn có cơ hội phát tài nhanh trong ngày hôm nay, đặc biệt là với những người làm ăn kinh doanh. Những mối làm ăn đầy triển vọng khiến bạn không thể bỏ qua. Tuy nhiên, trong ngày hỏa khí vượng như hôm nay, bản mệnh nên quan tâm đến sức khỏe của mình nhiều hơn. Những hiện tượng đau nhức cơn cốt, suy nhược thần kinh, đau đầu mất ngủ cũng dễ xảy ra. Giờ tốt trong ngày, 19 giờ đến 21 giờ. Quý nhân phù trợ, tuất, mùi. 8. Tử vi tuổi mùi, Người tuổi mùi may mắn được quý nhân tam hội độ mệnh nên con đường công danh sự nghiệp trở nên bằng phẳng hơn trước rất nhiều. Bản mệnh nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ được giao và sớm chạm đến mục tiêu của mình mà không gặp bất cứ trở ngại nào. Thiên tài trợ mệnh, vận trình tài lộc của con giáp này cũng vượng sắc không kém khi đón nhận tin vui tiền bạc về đầy túi. Các khoản lương thưởng từ nghề tay trái hoặc may mắn trúng thưởng bất ngờ ập đến khiến bạn không khỏi mừng vui. Chuyện tình cảm của bản mệnh cũng vô cùng lý tưởng. Sau bao sóng gió, cả hai đã có thể cùng nhau trải qua những khoảnh khắc nồng ấm và hạnh phúc bên nhau trong ngày hòa thổ tương sinh như hôm nay. Giờ tốt trong ngày, 21 giờ đến 23 giờ. Quý nhân phù trợ, mão, ngọ. 9. Tử vi tuổi thân, Chịu ảnh hưởng của cục diện tị thân tương hình nên người tuổi thân trong ngày thứ bảy này sẽ phải đối diện với hết phiền muộn này đến áp lực khác. Bạn luôn nỗ lực không ngừng nghỉ để mang về cho tập thể những thành tích tốt nhất nhưng mọi thứ chẳng được ghi nhận. May mắn là có các thần chính quan đến bên trợ giúp, bạn có thể vượt qua những trông gai thử thách này một cách dễ dàng hơn. Tinh thần trách nhiệm của bạn là điều chẳng ai có thể chối cãi được. Tuy nhiên, trong ngày hỏa kim xung khắc như hôm nay thì những tranh cãi mâu thuẫn giữa bạn với những người thân thiết nhất trở nên ngày một gay gắt hơn. Nếu không sớm tìm cách hóa giải, mọi việc có thể đi theo chiều hướng xấu hơn nhiều đó. Giờ tốt trong ngày, 7 giờ đến 9 giờ. Quý nhân phù trợ, tị, thìn. 10. Tử vi tuổi dậu Người tuổi dậu trong ngày tỷ dậu bán hợp như này có thể đạt được những kết quả tốt trong cả sự nghiệp lẫn con đường công danh khoa cử, Hãy tin tưởng vào lựa chọn của mình, cùng quyết tâm để tiến đến chạm vào cái đích cuối cùng của mình nhé. Thiên quan chiếu mệnh, con giáp năng động nhiệt tình này cứ mải mê giúp đỡ người khác mà quên mất việc mình cần làm lúc này. Những kẻ xấu bụng chỉ chờ cơ hội này để tìm ra những sai sót của bạn và biến mọi thứ do bạn gây dựng sụp đổ bất cứ lúc nào. Hỏa khắc kim, mối quan hệ giữa bạn và nửa kia gặp nhiều trục trặc trong thời gian này. Bản mệnh nên giữ bình tĩnh mỗi khi đứng trước các quyết định quan trọng. Hãy đánh giá chi tiết từng tình huống và đưa ra câu trả lời của riêng mình. Giờ tốt trong ngày, 7 giờ đến 9 giờ. Quý nhân phù trợ, Sửu, Thìn, 11. Tử vi tuổi Tuất. Chính tài độ mệnh, con giáp tuổi Tuất nhận được những khoản tiền lương, tiền thưởng xứng đáng cho những công hiến của bạn. Cũng may bản mệnh là người có tính cách khá chắc chắn và rất biết cách tiết kiệm nên số tiền mang về cũng chẳng phải lo nghĩ quá nhiều nhé.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 Giờ tốt trong ngày, 11 giờ đến 13 giờ. Quý nhân phù trợ, ngọ, dần. 12. Tử vi tuổi hợi, Người tuổi hợi khó tránh khỏi những xô sát tranh cãi xảy ra do chịu ảnh hưởng không nhỏ từ cục diện hệ tị tương xung trong ngày này. Các mối quan hệ xã giao cũng từ đó mà trở nên nghiêm trọng hơn. Hãy cẩn thận từng lời ăn tiếng nói của mình, đừng để gây tổn thương cho người khác. Cũng may được các tinh chính ấn dẫn đường chỉ lối nên năng lực và vị thế của bạn đang được khẳng định mỗi ngày